Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé Thì hiện tại giờ đang buổi tối, ngày Chủ nhật các bạn cũng là ngày nghỉ Thì là mình hôm nay lên kênh chốt số sớm cho tất cả các bạn tham khảo luôn Tại vì là ngày lễ chúng ta cũng có mỗi người một công việc, cũng có người bận và có người thành thơi các bạn nhé Thì đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay thì là lại về 19 các bạn ạ Hôm qua mình có bắt con chín cứng nhưng mà hôm nay đã không bắt, không ăn đặc biệt rồi Thì à, đặc biệt về 19 hôm qua là 29 tổng 1 thì hôm nay lại chạm 1 và chạm 9 vẫn giữ lại thì như vậy hôm mình kiểm tra một chút về mặt lô tô cho tất cả các bạn tham khảo của ngày hôm nay đó là lô tô hai nháy ngày hôm nay đấy, là 35 và hai nháy này 74 và hai nháy này 68 và hai nháy này. đầu 4 thì câm thì hôm qua mình nói các bạn là đầu 5 câm thì ờ, chắc chắn nó liên quan đến của ngày hôm sau rồi còn đâu ngày mai này thì đầu 4 nó câm thế này thì chắc chắn là không liên quan nữa các bạn nhé không liên quan đến ngày hôm sau nữa các bạn nhé thì ngày hôm qua mình lên kênh ta ăn được uh, à, song thủ cũng ăn được mà bạch thủ ăn đâu là phải xem xét kỹ các bạn ta chọn ra những con lô tô là mình lên kênh đều chúng hôm qua lên kênh cho số tất cả các bạn tham khảo là bạch thủ lô là 41 của ngày 28 tháng 4 năm 2019 bạch thủ lô là à, 49 lỗi các bạn 49 và lót 74 thì chúng ta chỉ ăn được con lót là 74 về hai nháy được các bạn nhé con lót 74 về hai nháy thôi còn à, xong thủ lô là 10 à, 1 và 66 kép của chúng ta thì đã không ra các bạn đã không ra các bạn nhé cái dàn đặc biệt đây có 91 thì lại không có 19 các bạn không có 19 cái dàn đặc biệt 34 số đây thì hôm nay ở trên kênh thì mình chỉ giúp cho các bạn ăn được đó là con notch lô tô còn nót lô tô về hai nháy thôi thì ngày mai như thế này không biết là có gì không thì các bạn này có liên quan gì không nhưng mà ngày mai thì mình vẫn vẫn bắt cho các bạn vẫn bắt cho các bạn mình lên cái dàn à, cả dàn 48 số cho các bạn chạm tổng luôn thì mình không dài dòng nữa không vào chốt số luôn cho ngày mai mình bây giờ cũng có việc bận là chốt sớm cho các bạn chốt số cho ngày mai nhé các bạn nhé đặc biệt ngày mai đấy thì mình lên cái dàn đặc biệt đó là 48 số chặng tổng 27 nhé các bạn nhé các bạn nếu chưa đặc biệt các bạn biết chặng tổng 27 còn các bạn uh, tự ghép đấy cái chặng tổng 27 ngày mai 48 số các bạn bạch thủ ngày mai đấy đó là con 57 các bạn nhé lót 75 và xong thủ lô ngày mai cho tất cả các bạn tham khảo đó là con 7 9 97 các bạn nhé trùng máu các bạn các bạn có thể tham khảo còn số Zalo của mình đây số Zalo nhóm các bạn nhé số Zalo nhóm nhóm 0868302096 cho tất cả chúng ta nhắn tin kết bạn để vào nhóm mình chốt số cho các bạn từ đặc biệt cho đến ô tô để các bạn tham khảo còn hôm nay chúng ta cũng ăn được đặc biệt 19 nhưng mà chỉ trong dàn các bạn ạ thì à, ngày mai cũng là ngày 29 tháng 4 năm 2019 cũng ngày cuối tháng các bạn thì chúng ta vẫn ngày nghỉ thì mình cũng kính chúc tất cả các bạn làm sao có một ngày nghỉ chúng ta luôn vui vẻ trong cuộc sống và các bạn xem kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh và không tiếc gì một này để ủng hộ kênh cho tất cả anh em có động lực làm kênh chốt số lên dàn từ lô tô đến đặc biệt cho các bạn và các bạn có những con số tỷ lệ cao nhất cho các bạn tham khảo hàng ngày và cầu kèo thì mình cũng như mọi hôm mình cũng nói rõ với các bạn là cầu kèo thực ra là mỗi người một kèo bắt các bạn nhé nhưng mà mình sẽ không chỉ cầu kèo cho các bạn vì chỉ làm dối mắt của các bạn thôi loạn số loạn cầu của các bạn và tất cả những con số mình chốt cho các bạn rồi tỷ lệ cao là các bạn tham khảo rồi còn nhớ các bạn nhớ là số Zalo là số Zalo số Zalo để cho tất cả chúng ta tham khảo số để chúng ta có thu nhập từ số miền Bắc Zalo nhóm thì mình đã đặt trên ghim ở trên màn hình rồi để các bạn có thể nhắn tin kết bạn thì à, vậy mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn buổi tối ngày mai nhé